Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần đầu tiên của tháng 7 Như quý biết rồi, thì tuần cuối cùng của tháng 6 của chúng ta là một tuần giao dịch rất là cảm xúc trên thị trường chứng khoán của chúng ta à, Chúng ta có hai phiên tăng rất là mạnh vào ngày thứ hai, thứ ba Đấy, chỉ số VN Index của chúng ta mở cửa ở vùng 1186 nhanh chóng được đẩy lên trong hai ngày đầu tuần lên vùng 1 hàng 1222 sau đó một phiên là một phiên đi ngang vào ngày thứ tư rồi thị trường bất ngờ bị áp lực bán tháo rất là mạnh vào hai ngày cuối tuần tuy nhiên vào nửa phiên buổi chiều ngày ờ, thứ sáu thì thị trường đã có lực mua rất là mạnh đưa thị trường ờ, trở về tiến sát mốc ngàn 1002 1198,9 và đóng cửa với một nến rút chân rất là mạnh. Ờ, rất có thể cái nửa phiên buổi chiều ngày thứ sáu đảo chiều đi lên này chính là một bước ngoặt của VN Index của chúng ta và nó hoàn toàn cho thấy là thị trường đã test cung xong. Tức là sau khi thị trường bước vào một nhịp tăng À, từ vùng đáy 1170 đá tăng lên 1220 và quay trở lại test cung dưới ngàn hai à, lực à, cung không mạnh với lực cầu chấp nhận hấp thụ giá cao hơn đã đẩy đưa viên index của chúng ta là tiến sát ngàn hai và trong tuần này tuần đầu tiên của tháng 7 nó là một tuần rất là quan trọng như các bạn biết thì các cụ hay nói là đầu có xuôi thì đuôi mới lọt đúng không ạ do vậy tôi cá nhân tôi thì kỳ vọng nối tiếp sự phục hồi của cuối tuần trước Ờ, sau khi test cung thành công thì tuần này lực cầu sẽ tiếp tục gia tăng sức mạnh mua lên những vùng giá cao hơn đưa vn index trước mắt là sẽ vượt cái đỉnh tuần trước ở vùng 1222 tiến lên thử thách vùng 1250 đó là tuần này còn xa hơn là ngàn ba có lẽ đây là việc nhiệm vụ trong tháng 7 không phải là nhiệm vụ của tuần này đối với phần y 30 chúng ta thì cũng tương tự phần index thôi chúng ta có một uh, lần test cung khá là mạnh trước khi chúng ta có thể tiến lên à, và đóng cửa vùng 1252. Có thể nói là vn Y30 thì cuối tuần bị bán nhẹ hơn vn Index và lúc phục hồi thì phục hồi mạnh mẽ hơn. Cá nhân tôi thì đánh giá là vn Y30 à, tuần này sẽ hướng đến vùng 1300 sẽ chinh phục 1300. Đấy. Nến vn Y30 thì cũng rút chân khá là mạnh nó tương tự với index thôi không ờ, được hỗ trợ bởi cái đường hỗ trợ ờ, nối đáy này và giá đã không phá qua đây là một cái tín hiệu khá là tích cực tuần qua thì xét về yếu tố cơ bản thì chúng ta có những tin tức gì hỗ trợ thứ nhất ờ, về trong nước thì chúng ta biết là cái thông tin GDP quý 2 của chúng ta tăng trưởng rất là mạnh mẽ À, quý 2 của chúng ta tăng trưởng 7,72%, mạnh nhất trong vòng 10 năm nay. Đây là một thông tin vĩ mô hỗ trợ khá là tích cực. À, trong khi các ờ, nền kinh tế lớn trên thế giới thì tăng trưởng đa phần là âm hoặc là giảm tốc tăng trưởng rất là mạnh. Ví dụ như nền kinh tế số 1 của thế giới là Mỹ thì quý 1 chỉ tăng trưởng có âm 1,6%, quý 2 dự kiến tăng trưởng đâu đó chỉ dưới 1%. Đó dự kiến và bây giờ có những cái uh, chuyên gia có những cái bảng phân tích của các nhóm nghiên cứu có thể chỉ ra là quý 2 Mỹ hoàn toàn có thể tăng trưởng âm. Chúng ta chờ đợi à, công bố GDP quý 2 của Mỹ vào ngày 28 tháng 7 thì chúng ta biết được. Nhưng mà trở lại Việt Nam thì chúng ta tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Bên cạnh đó thì chúng ta biết là hàng xóm của chúng ta Trung Quốc ấy, thì tăng trưởng GDP rất là thấp. Đúng không ạ? Một trong những nước ờ, Trung Quốc thì tất nhiên là đang uh, phong tỏa dịch covid thì chúng ta biết tăng trưởng GDP thấp cũng không có gì là lạ đấy nhưng chúng ta nhìn này GDP cùng kỳ của Trung Quốc này GDP năm thì là 4,8% nhưng GDP cùng kỳ uh, quý vừa rồi này theo quỹ này có 1,3% thôi quý 1 đấy chúng ta biết là GDP của Trung Quốc đang tăng trưởng rất là thấp dự kiến năm nay thì GDP của Trung Quốc sẽ tăng trưởng khả năng là dưới 4% còn GDP của chúng ta vẫn đang tăng trưởng rất là mạnh quý 2 tăng trưởng vượt bậc và dự kiến quý 3 chúng ta tăng trưởng mạnh mẽ hơn cơ. Vì chúng ta nên nhớ là quý 3 năm 2021 là chúng ta nền của chúng ta là nền âm. Đó. Và hiện nay 6 tháng đầu năm thì GDP của chúng ta đã tăng trưởng là 6,4%, dự kiến tăng trưởng 7%, như vậy quý 3 quý 4 chúng ta sẽ hoàn toàn có thể tăng trưởng 8 9%. Đây là một cái bức tranh vĩ mô nó khá là tích cực trong điều kiện khó khăn của hiện tại. Tức là khó khăn chung của thế giới, thế giới thì giảm tốc nhưng chúng ta vẫn chúng ta đang chế pha so với thế giới tức là lúc thế giới thì mở cửa tăng trưởng mạnh thì chúng ta đóng cửa tăng trưởng chậm do vậy chúng ta đang chế pha là chúng ta đang tăng trưởng khá là mạnh điều này nó cũng góp phần hỗ trợ uh, cho thị trường có thể ổn định tâm lý trở lại và có được mức phục hồi nhất định À, với các uh, tổ chức chứng khoán thì cũng có những tổ chức bắt đầu đưa ra những đánh giá về thị trường chứng khoán Việt Nam và đưa ra mức định giá thị trường hiện nay đang ở mức là PE hiện tại thì ở mức 12,7 nếu mà PE forward cuối năm thì là 10,5 đây là một mức khá là hấp dẫn đấy chúng ta hấp dẫn bởi vì sao chúng ta hấp dẫn chúng ta so với lãi suất tiền ờ, gửi tiền đồng lãi suất tiền đồng chúng ta bây giờ ở phổ biến ở mức 6 đến 7 phần trăm thì tương ứng với PE forward của chúng ta sẽ ở mức là 13 đến 14 phần trăm là hợp lý nếu hiện tại thì PE thị trường Ờ, tính đến thời điểm hiện tại chưa công bố báo cáo quý 2 thì chúng ta ở mức là 12,7 nếu mà forward cuối năm tức là năm nay chúng ta tăng trưởng khoảng 2% thì PE chúng ta đang là 10,5 như vậy nếu so với mức lãi suất tiền đồng của chúng ta ờ, chấp nhận mức PE khoảng 13,5 thì chúng ta sẽ phải tăng trưởng đâu đó tầm 20% nữa đó tức là PE của chúng ta có thể đạt từ mức 10,5 này lên mức 13 14 Tất nhiên đấy là với điều kiện là nếu mà thị trường của chúng ta à, lợi nhuận các công ty tăng trưởng tầm 20 25% thì nếu uh, ờ, PE forward về tầm đó thì hoàn toàn chúng ta có thể đạt được cái mức uh, tăng trưởng viên index cuối năm đâu đó rơi vào tầm 1.500. Tuy nhiên cá nhân tôi không đánh giá cao điều này bởi vì lãi suất của chúng ta đang có xu hướng tăng lên. Cá nhân tôi thì dự đoán lãi suất chúng ta hoàn toàn tăng tầm 1 đến 1,5 điểm phần trăm vào cuối năm. Tức là lúc đó Ờ, lãi suất của chúng ta huy động đâu đó sẽ rơi vào tầm 7,5 7,5% à, trung bình đấy các kỳ hạn từ 6 tháng đến 1 năm hiện nay đang khoảng 6,5% thì nó sẽ lên khoảng 7,5 đến 8%. Như vậy PE forward của chúng ta đâu đó rơi vào khoảng 12,5 đến 13%. Nếu mức tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp của chúng ta vào khoảng 20% thì tôi nghĩ là lúc đó PE forward của chúng ta hiện nay nó sẽ rơi vào khoảng là 10, 10,5 nếu lên 13 thì thị trường của chúng ta xứng đáng được định giá mức hợp lý ở 6 tháng cuối năm. Đâu đó nó sẽ rơi vào khoảng quanh 1.350 đến 1.400. Đấy là mức định giá nó hợp lý. Đây là tôi đang nói về xét về mức định giá nhé. Chứ tôi chưa nói các yếu tố khác. Tất nhiên là nếu yếu tố thị trường thuận lợi hoặc là thế giới thuận lợi chúng ta có thể định giá cao hơn hoặc thế giới bất lợi chúng ta có thể định giá thấp hơn. Đấy, đây là chúng ta đang tính trong điều kiện bình thường. Còn ờ, xét về tin tức thế giới thì ờ, tuần qua chúng ta biết là Chủ tịch Fed cũng có bài phát biểu rất là quan trọng ờ, tại diễn đàn kinh tế của châu Âu. Chủ tịch Fed cũng có nói đến cái biến động cố dịch Covid năm 2020 đã thay đổi vĩnh viễn nền kinh tế và nền kinh tế hiện nay đang bước sang một cái trạng thái rất là mới. Chúng ta biết trong vòng 15 năm qua kể từ cuộc khủng hoảng nhà, uh, tài chính của Mỹ năm 2008 thì khi các ngân hàng trung ương ồ ạt bơm tiền và cuộc chạy đua chính sách gọi là phá giá đồng tiền nội tệ để kích thích ờ, tăng trưởng và xuất khẩu thì hiện nay cái làn sóng ờ, chạy đua ngược đang diễn ra các ngân hàng trung ương đang ồ ạt là tăng lãi suất Đấy. chạy đua tăng lãi suất chúng ta biết là hiện nay có duy nhất một ngân hàng trung ương là ngân hàng trong các nền kinh tế lớn là ngân hàng trung ương Nhật Bản thì đang giữ ở mức lãi suất âm và tiếp tục duy trì chính sách là nới lỏng tiền tệ. Còn ngân hàng trung ương châu Âu thì trong tháng 7 này cũng bắt đầu tăng lãi suất. Còn ngân hàng trung ương Mỹ thì tăng rất là mạnh, chúng ta biết rồi, cuộc họp tháng 6 tăng rất là mạnh. Cuộc họp tháng 7 hiện nay giới đầu tư đang kỳ vọng tăng 0,75. Cái việc Fed dựa trên những dữ liệu kinh tế trong tháng 7 này, uh, dữ liệu về lạm phát, dữ liệu về tăng trưởng, dữ liệu về việc làm và các dữ liệu kinh tế khác để quyết định xem sẽ tăng lãi suất ở cuộc họp ngày 26 27 tháng 7 này là bao nhiêu. Nếu Fed tăng 0,75 thì cá nhân tôi đánh giá điều này đã được thị trường hấp thụ và thị trường sẽ không có biến động nhiều uh, so với mức giá hiện tại. Nhưng ngược lại nếu mà Fed tăng thấp hơn 0,75 tức là chẳng hạn 0.5 chẳng hạn thì tôi nghĩ đấy sẽ là tin tốt cho thị trường. Và trước mắt thì chúng ta sẽ phải chờ đợi thông tin quan trọng kinh tế được công bố vào ngày 13 tháng 7 tức là thông tin lạm phát. Vì Fed hiện nay nói là cái lạm phát là mối quan tâm hàng đầu. Do vậy lạm phát sẽ là thông tin quan trọng nhất, sau đó sẽ đến cuộc họp chính sách của Fed. Đó là xét yếu tố cơ bản. Như vậy tuần này chúng ta sẽ không có yếu tố thông tin nào cơ bản mạnh. Mà thông tin cơ bản mạnh sẽ là lạm phát của Mỹ vào giữa tuần sau, công bố đêm tối thứ tư tuần sau. Như vậy nhiều khả năng tuần này thị trường sẽ biến động theo kỹ thuật. Và về yếu tố thông tin không có yếu tố mạnh thì chúng ta sẽ không xét nữa. Chúng ta sẽ xét chi tiết về yếu tố kỹ thuật. À, tôi sẽ phân tích hai ờ, nền kinh tế lớn là chỉ số chứng khoán của hai nền kinh tế lớn là Mỹ và Trung Quốc. Ờ, bên cạnh đó chúng ta sẽ xét đến cái chỉ số của các yếu tố ảnh hưởng lớn ví dụ như lãi suất của Mỹ và chỉ số đo lường độ sợ hãi của Phú Quân. Thì như chúng ta biết đó, lãi suất của Mỹ sau khi chạm đến vùng giá 3,5 hiện nay đảo chiều rất là mạnh nhé, đảo chiều gần 20%, giảm xuống dưới 2,9, dừng ở mức là 2,889. Như vậy, chúng ta có thể thấy là hiện nay cái kỳ vọng tăng lãi suất mạnh của giới đầu tư thì nó lại đang hạ nhiệt Chúng ta biết lãi suất của Fed đang đứng ở mức 1,75. Nếu bây giờ tăng đến 3% tức là Fed chỉ còn tăng có 1,25% trong 4 cuộc họp cuối năm. Nghĩa là trung bình mỗi cuộc họp chỉ tăng không phải nhiều hơn 0,25 một chút thôi. Tức là sẽ có một lần tăng 0,5 cộng với 3 lần tăng 1 0,25. Điều này thấp hơn dự đoán uh, hiện tại của giới đầu tư. Đấy, chúng ta biết là lãi lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm thì thường có xu hướng là đi dẫn trước lãi suất của Fed chúng ta nên lưu ý điều đó nhé à, cá nhân tôi thì dựa trên những cái kỹ thuật thì tôi đánh giá là lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của Mỹ sẽ cần một khoảng thời gian tích lũy ở vùng giá quanh 3 tức là nhiều khả năng hiện nay lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ đi trong biên độ là 3 cộng trừ 0.5 thôi sẽ không bứt phá ra khỏi cái biên này trong khoảng 6 tháng tới do vậy cá nhân tôi dự đoán là nhiều khả năng Fed sẽ tăng lãi suất lên khoảng 3 đến 3,5% à, nhiều khả năng là 3 đến 3,25 tức là Fed sẽ có 1 đến 2 đợt tăng 0,5 và 2 đợt tăng 0,25 tức là lãi suất của Fed nhiều khả năng sẽ tăng thấp hơn dự đoán của giới đầu tư hiện nay đấy à, dựa trên những dữ liệu cơ sở thì chúng ta phải chờ lạm phát của Mỹ vào ngày 13 tháng 7 à, cá nhân tôi thì như hai video trước tôi có phân tích cá nhân tôi đánh giá là lạm phát của Mỹ sẽ bắt đầu hạ nhiệt trong tháng 7 và tháng 8 À, chúng ta biết giá các ờ, mặt hàng hàng hóa cũng hạ nhiệt khá là nhiều trong những tuần ờ, vừa qua. Điều này nó cũng khá là ủng hộ cho thị trường của chúng ta. Đấy, các mặt hàng hàng hóa của chúng ta cũng hạ nhiệt rất nhiều. Kể cả dầu của chúng ta từ lúc đạt uh, mức 122, 123 hiện nay chỉ dừng ở 107. Đặc biệt là mặt hàng ga của chúng ta hạ nhiệt rất là nhanh. Từ lúc đạt mức cao nhất là 9,6 uh, ờ, USD trên 1000 BTU thì hiện nay giảm xuống còn 5,6 tức là giảm đâu đó 40%. Đấy, rất là nhanh, giảm khá là nhiều đấy ạ. Ga, khí ga đấy. Còn các mặt hàng khác cũng giảm. Giảm mức tương ứng tầm uh, ờ, 20 đến 30%. Ờ, điều này nó đồng nghĩa với việc là hàng hóa bắt đầu hạ nhiệt, tức là đầu vào, nguyên liệu đầu vào bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt, tạo đỉnh và hạ nhiệt thì lạm phát sẽ theo sau thôi. Áp lực lạm phát trong ờ, những tháng còn lại của năm hiện nay sẽ có dấu hiệu hạ nhiệt. Còn thực tế hạ nhiệt lâu dài không chúng ta chưa biết. Nhưng ngắn hạn tầm nhìn 3 tháng thì tôi nghĩ là nó sẽ hạ nhiệt. Đối với một chỉ số, có một chỉ số rất quan trọng của Phú Quân là chúng ta biết là chỉ số đó là sự sợ hãi của Phú Quân. Thì hiện nay chỉ số VIX đang dừng ở mức rất là thấp. Đó. Tức là một mức bình thường. Có thể nói trạng thái bình thường chứ nó không phản ánh gì khủng hoảng hay là hoảng loạn trên Phú Quân cả chúng ta nhìn thấy chỉ số VIX đang dừng ở mức là 26,7 đấy một mức thấp mà chỉ số này đứng ờ, nhiều năm nay chúng ta biết là đợt khủng hoảng Covid thì chỉ số này bùng nổ rất là cao lên tiệm cận vùng 85 đấy các ờ, đợt trước mỗi khi khủng hoảng thì chỉ số VIX cũng lên rất là cao đây chúng ta có thể nhìn thấy này năm 2009 ờ, này chỉ số VIX của chúng ta cũng lên rất là cao lên mức 95 tương nhiên là đại khủng hoảng mà còn những đợt khủng hoảng nhỏ ví dụ như 97 98 này thì cũng lên 48 ờ, này. Đấy, hoặc là 201, 202 cũng lên 48 này. Còn hiện nay chỉ số VIX của chúng ta năm nay lên cao nhất có 36 thôi. Còn hiện nay đang đứng ở 26. Cái mức nếu theo cái kỹ thuật thì hiện nay chỉ số VIX sẽ cần một thời gian tiếp tục có một thời gian nữa tích lũy trong vùng giá là từ 20 đến 35. Khi nào chỉ số VIX bứt ra khỏi cái khung giá này, lúc đó chúng ta mới lo ngại. Tức là lúc nào chỉ số VIX bứt phá đóng cửa trên 35 lúc đó nó có lo ngại là có biến động lớn của Phú Quân. Hiện nay tôi đang nhìn thấy khá là bình ổn, tâm lý nhà đầu tư không bi quan cũng như không hưng phấn. Điều này à, thời gian trước thì chỉ số VIX ở mức rất là thấp. Đây chúng ta nhìn này. À, suốt cái giai đoạn 2021 chỉ số VIX thường xuyên đứng dưới 20. Đấy, đa phần đứng dưới 20. Điều này cho thấy là nhà đầu tư đang quá hưng phấn, phấn khích. Đấy, còn từ 2020 trở đi, từ 2022 chúng ta lại rất hiếm nhìn thấy chỉ số VIX xuống dưới 20. Nó cho thấy nhà đầu tư đang đạt được trạng thái cân bằng. Cá nhân tôi đánh giá khi chỉ số VIX ở vùng giá là 20 đến 30 đây là trạng thái cân bằng, thị trường sẽ biến động bình ổn thôi, sẽ không có biến động mạnh nữa. Và nhiều khả năng thị trường chúng ta sẽ trải qua một giai đoạn biến động là bình ổn theo những thông tin kinh tế chứ nó sẽ không có những cú sốc, không có những đợt biến động quá mạnh của thị trường trong vòng mấy tháng tới khi nào mà thì có thêm những biến cố mới. Điều này nó cũng củng cố là thị trường nhiều khả năng sau nhịp giảm sẽ bước vào quá trình phục hồi răng cưa đó là xét những yếu tố ngoại lai có thể ảnh hưởng đến thị trường. Bây giờ chúng ta sẽ xét trực tiếp kỹ thuật của thị trường. Với thị trường chứng khoán, ờ, tôi sẽ phân tích thị trường chứng khoán thế giới trước khi trở về thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường chứng khoán Mỹ thì rõ ràng là xu hướng downtrend chúng ta nhìn thấy rõ rồi đúng không? Thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay ở phía dưới thì đang được hỗ trợ bởi đường hỗ trợ này và khi chạm đường hỗ trợ ở vùng giá 20.800, 29.800 thì đã bật lên. Ở ờ, phía trên kháng cự thì nó đang nằm ở trên 34 ngàn. Hiện nay xu chung thị trường chứng khoán Mỹ chỉ số Dow Jones sẽ có xu hướng phục hồi nhé. Tuần qua sau khi chạm mức cao nhất 31.872 chỉ số Dow Jones nhanh chóng điều chỉnh lấp gáp à, về vùng 30.470 hiện nay đang đóng cửa vào 31.097 cá nhân tôi đánh giá tuần này chỉ số Dow Jones sẽ tiếp tục phục hồi đó sẽ hướng đến chinh phục vùng giá 32.000 xa hơn là 32.500 nó cũng sẽ trùng nhịp với phục hồi của VN-Index của chúng ta thôi Đối với chỉ số SP500 của Mỹ cũng tương tự như vậy thôi. Tương tự chỉ số Dow Jones. Đấy, sau khi chạm đến vùng giá 3.600. Hiện nay thì chỉ số này uh, lên, phù lên trở lại 3.900. 30. Sau đó điều chỉnh trở lại lớp gáp ở vùng 3.750. Hiện nay xuống sẽ tiếp tục hướng đến vùng 4.000 thôi. Chỉ số công nghệ Nasdaq. Chỉ số giảm mạnh nhất năm nay hơn 30% đây. Chỉ số này đang phục hồi yếu hơn thị trường một chút. Sau khi chạm vùng giá 11.000, phục hồi lên 12.000 trên 12.000. Sau đó điều chỉnh trở lại 11.360. Hiện nay đang ở 11.585. Nhiều khả năng sẽ tiếp tục chinh phục mốc 12.000 xa hơn là 13.000. Như vậy, nhìn chung các chỉ số chứng khoán Mỹ thì đang có xu hướng phục hồi nhé. Ờ, điều này nó đồng pha và nhiều khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đồng pha thị trường chứng khoán Mỹ đối với thị trường chứng khoán Thượng Hải thì quá trình phục hồi có lẽ gần kết thúc rồi. Chúng ta nhìn thấy chỉ số chứng khoán Thượng Hải đang phục hồi trước thị trường chứng khoán thế giới 2, 2 tháng. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đạt đỉnh từ tháng 11 năm 2021 cơ, tức là giảm cũng giảm trước thị trường chứng khoán thế giới. Tạo đáy thì vào tháng cuối tháng 4, 29 tháng 4 năm 2022 và bắt đầu đi lên từ mùng 1 tháng 5, đi lên cho đến hiện tại là đã hơn 2 tháng rồi à, vượt cả kỳ vọng trước đó thì tôi kỳ vọng thị trường chứng khoán Trung Quốc phục hồi lên quanh ba ngàn ba thôi hiện nay phục hồi lên vượt ba ngàn tư rồi như vậy thị trường chứng khoán Trung Quốc hoàn toàn có thể tiếp tục phục hồi lên vùng ba ngàn năm sau đó sẽ đi ngang trong khoảng ba ngàn ba ba ngàn năm đây là trường hợp lý tưởng à, với mức phục hồi hiện tại chỉ số thị trường chứng khoán Trung Quốc đã phục hồi hơn 60% cái số điểm đã giảm điều này một mức phục hồi rất lớn nó hoàn toàn có thể làm tham chiếu cho các thị trường chứng khoán khác với mức phục hồi 4-50% số điểm đã giảm trước khi có một xu hướng mới. Tự chung lại thì thị trường chứng khoán thế giới chúng ta biết là đang bước vào giai đoạn phục hồi và nhiều khả năng nó sẽ là có những ảnh hưởng tích cực đến tâm lý giới đầu tư và giới đầu tư sẽ bớt lo lắng và hoàn toàn có thể là xuống tiền trong thời gian tới. Đó là về yếu tố thị trường chứng khoán thế giới nhé. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại thì về với thị trường chứng khoán trong nước của chúng ta thôi chỉ số VN Index của chúng ta đây chúng ta có thể nhìn thấy cây nến rút chân cuối tuần trước ừ, nó thể hiện cái lực cầu rất là mạnh sau khi test ờ, cung thành công hiện nay ờ, đầu tuần này thì khả năng VN Index của chúng ta sẽ tiếp tục hướng đến vượt ngàn hai thử thách vùng giá 1222 cá nhân tôi đánh giá ờ, tuần này nhiều khả năng sẽ vượt 1222 này và sẽ hướng đến vùng giá 1250 tại vùng 1250 nhiều khả năng thị trường sẽ có rung lắc tại và lực cung cầu sẽ bắt đầu ờ, test tại đây. Chúng ta biết trong hai nhịp phục hồi nhé thì thị trường đều thất bại vùng 1250 trước khi có thể thành công. Nhịp đầu tiên khi từ đáy 1160 nhé, tiến đến 1250 thất bại, quay xuống test gần ngàn hai, sau đó mới quay lên được ngàn ba. Nhịp thứ hai chúng ta biết rồi, xuống đến dưới ngàn hai, quay lại test nhưng mà 1250 thất bại, lên được vùng 1245. Sau quay đầu xuống test lại đáy vùng 1162 đấy. Nhiều khả năng lần này vùng giá 1250 sẽ tiến đến nhưng mà sẽ mất thời gian một vài phiên à, tích lũy điều chỉnh ở đây trước khi có thể vượt lên. Đối với phần Y30 của chúng ta thì chắc cũng tương tự phần index thôi, không có gì bất ngờ cả. Thị trường sẽ test vùng 1275, vượt qua khu vực này sẽ hướng đến vùng 1300. Cá nhân tôi đánh giá thì uh, tuần này sẽ một tuần tăng giá của thị trường chứng khoán Việt Nam các nhóm cổ phiếu tăng giá cá nhân tôi thì tôi vẫn đánh giá như trước thôi. Bốn nhóm cổ phiếu sẽ luân xa chiến đưa thị trường bứt phá. Đó là nhóm chứng khoán, nhóm banh, bất động sản và thép. Còn các nhóm cổ phiếu sẽ kìm hãm đà tăng của thị trường chính là nhóm cổ phiếu trụ cột. Đây. Ngay trong ờ, buổi phiên phục hồi ngày thứ sáu nó cũng thể hiện rất rõ điều đó. Chúng ta nhìn thấy những nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng khá là tốt, thép cũng tăng. Những nhóm cổ phiếu trụ cột thì lại có xu hướng giảm và kìm hám ví dụ ga này đấy Mansan mvkg này PNG này SAP này hoặc là bộ đôi cổ phiếu nhà VIX này Vietcombank này toàn bộ đều là nhóm cổ phiếu trụ cột nhóm cổ phiếu trụ cột có một đặc điểm là trong xuyên suốt các quá trình giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam uh, trong tháng 4 và tháng 5 thì nhóm cổ phiếu trụ cột này là giảm ít hơn thị trường hoặc có một số cổ phiếu cần tăng lập đỉnh ví dụ như là FPT hoặc là GAT hoặc là mvkg PNG. Do vậy hoàn toàn nhóm cổ phiếu trụ cột này sẽ tiếp tục bị bán. Tức là khả năng tăng giá nhóm cổ phiếu trụ cột rất là ít. Và khi nhóm cổ phiếu trụ cột tiếp tục bị bán thì nó sẽ hãm đà tăng điểm của thị trường và tạo điều kiện cho các nhóm cổ phiếu khác bứt phá. Ví dụ như chúng ta có thể nhìn thấy là cùng khi viên index của chúng ta ở nghìn hai đây. Đấy, nhưng nhóm các cổ phiếu ví dụ như ngân hàng chẳng hạn tăng khá là tốt những cổ phiếu mà ngân hàng trước đó tôi khuyến nghị này ví dụ như BIDV này chúng ta mua quanh 29 này dưới 30 này đấy hiện nay đã có thời điểm cao nhất lên đến 36 rồi hiện nay đang đóng cửa 35 chúng ta thấy chưa vùng mua 29 30 của chúng ta này cũng gần 20% rồi đúng không rất là tốt luôn một mức sinh lời lợi nhuận rất là tốt trong vòng có hơn một tuần hoặc CTG này đấy vùng mua 2223 chúng ta kỳ vọng này bây giờ đến 27 rồi 20% hoặc cổ phiếu MBB này Đấy, vùng mua của chúng ta này quanh 22 này đã có thời điểm lên cao là 25 rồi hiện nay vẫn đóng cửa 242 cũng tăng đâu đó được 10 15% hoặc như cổ phiếu uh, Techcombank đó chúng ta kỳ vọng đo lại hai đỉnh mua ở 32 cũng có thời điểm lên đến 37 hiện nay đang 36 nói chung là đều tăng đâu đó tầm 10 đến 15 phần trăm có những cổ phiếu mạnh thì tăng 20 phần trăm Tiên Phong Banh này đấy chúng ta kỳ vọng mua dưới 25 24 này cũng có thời điểm lên 28 rồi hiện nay vẫn đang 273 khá tốt hoàn toàn có thể hướng đến 30 33 là bình thường hoặc như cổ phiếu Sacombank này đấy vùng mua của chúng ta dưới 20 đấy 19 20 đấy Hiện nay đang 22 rồi, có thời điểm đã lên đến 23, vượt 23. Nói chung là hầu hết đều đạt lợi nhuận tương đối khá. Trong vòng vào lệnh của chúng ta chưa đến 2 tuần đạt tỷ suất sinh lời gấp đôi đến gấp 3 lãi suất ngân hàng gửi một năm rồi, còn gì nữa. Hoặc là như nhóm cổ phiếu chứng khoán này. Đấy, cổ phiếu HCM tăng rất là mạnh. Hiện nay đang đứng ở 216. Đó. Khu vực mua của chúng ta 18 18 đến 21 6 gần 20%. Cổ phiếu SI thì phục hồi chậm hơn một chút. Đó. Sau chia SI về 17. Hiện nay đang 19,7. Cũng được đâu đó mười mấy phần trăm từ đấy. Không vấn đề gì cả. Hoặc như cổ phiếu VCI này. Vùng mua chúng ta này. Dưới 30 này. Hiện nay 35. Cũng gần 20%. FTS này. Đó. Phục hồi rất là mạnh. Vùng mua vẫn dưới 30, hiện nay đang 387 rồi. <coughs> Hoặc cổ phiếu VND này. Đấy, vùng mua của chúng ta 16 này, hiện nay cũng là 186 rồi. Có thể nói là nhóm cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng đã tạo đáy xong. Cá nhân tôi đánh giá sẽ tiếp tục bứt phá trong thời gian tới. À, đối với nhóm cổ phiếu thép thì Hòa Phát này. Hòa Phát thì à, phục hồi hơi chậm. Hiện nay Hòa Phát đang ở vùng mua khá là tốt nhé. Đấy, mỗi khi Hòa Phát điều chỉnh xuống ở ờ, dưới 22 vẫn là vùng mua tốt cho các bạn thôi. Đặc biệt nếu các bạn mua được 21 hoặc dưới 21 thì càng tốt. Hiện nay Hòa Phát đang 224. Cá nhân tôi đánh giá Hòa Phát rất là tốt. Còn tất nhiên là kết quả kinh doanh quý 2 không được như dự kiến nhưng hiện nay nó giá đã đang chiết khấu hết vào rồi. Hòa Phát sẽ cần tích lũy ở vùng 21 22 này, thêm một vài phiên sẽ phục hồi sau thị trường. Đây chính là cơ hội cho các nhà đầu tư chậm chân mà chúng ta chưa kịp vào à cổ phiếu Nam Kim thì phục hồi tốt hơn rất là nhiều Đó. Nam Kim này chúng ta nhìn thấy có một cây búa đảo chiều rất là đẹp ở vùng giá 16 này hiện nay ông đang 187 rồi Hoa sen thì tính đầu cơ cao hơn rất là nhiều nên phục hồi cũng tốt đấy cũng có một cây búa giống Nam Kim này ở vùng 14 năm này hiện nay đang 17 rồi đối với nhóm cổ phiếu bất động sản này chúng ta nhìn thấy DIG này cũng tạo một cây búa đảo chiều rất là đẹp ở đáy 32 Đấy, đá phục hồi lên đến 38, 39 rồi Sau đó điều chỉnh xuống trở lại 33 Hiện nay đang đóng cửa 365 Nói chung là biên độ biến động rất là mạnh Nhưng xu hướng chung là đáy tạo xong rồi các bạn nhé Hiện nay cổ phiếu vẫn đang vùng đáy Các bạn chưa có hàng thì chỉ canh điều chỉnh mà nhập hàng thôi Còn các bạn sợ thì thôi Mất ăn Hoặc là như cổ phiếu CEO này ờ, chuyên gia đầu cơ này Đấy. thời điểm thấp cũng xuống đến 22 đá từng lên cao 30 hiện nay đang 28 này cổ phiếu đất xanh này DXG này <coughs> đấy xuống đúng vùng mua chúng ta quanh 18 từng lên cao nhất 22 này hiện nay đang 19,7 nói chung cổ phiếu đất xanh này vùng 18 19 là vùng nhập hàng tốt thôi các bạn cứ canh mà mua thôi và vâng, cổ phiếu ờ, hạ tầng này kỹ thuật hạ tầng CII e này vẫn đang đứng quanh 16 này đây là một khu vực mua khá là tốt này 15 16 những cổ phiếu nào mà chưa tăng nó đang chậm pha trong thị trường thì đây là cơ hội cho các bạn mà chưa có hàng hoặc là chúng ta đã nói chung là những cổ phiếu tốt nhất thì chúng ta mất rồi cổ phiếu tốt nhất bứt phá rồi còn những cổ phiếu top, top 2 thôi top 1 bứt phá rồi hoặc ờ, cổ phiếu xây dựng như là Lycosi này Đấy Hiện nay vùng giá đang 9.95 10 Nói chung là vùng giá 9 9.5 là một vùng mua khá là tốt ừ, Cổ phiếu sẽ phải phục hồi thôi Trước mắt hướng đến vùng giá 13 Xa hơn là 15 16 Thì từ vùng giá dưới 10 mà lên 4 50% cũng là một mức rất là hấp dẫn Còn hiện nay thì khi thị trường chung đã tạo đáy Thì xác suất để những cổ phiếu phá đáy Cá nhân tôi đánh giá không cao còn một số cổ phiếu các bạn phải tránh, ví dụ như nhóm cổ phiếu trụ cột thì tôi nói rồi, chúng ta buộc phải tránh thôi, không có khả năng tăng trưởng đâu. Mặc dù tốt nhưng mà tốt đã phản ánh hết vào giá rồi. Ví dụ như cổ phiếu gas này, đấy, từ lúc tốt các bạn lao mua ở vùng giá trên 330 này, hiện nay đang trăm mười mấy. Cá nhân tôi đánh giá cổ phiếu gas sớm về 100 thôi. Hoặc là FPT này, cũng tốt đúng không? Rất tốt luôn, không ai dám bảo không tốt cả. Nhưng hiện nay FPT đang định giá rất là cao, mô hình 2D đã tạo rồi. FPT sẽ sớm tìm về vùng giá 7576 còn phá 7576 đi về nơi rất là xa hoặc <coughs> là như cổ phiếu MWG này vừa chia xong ấy cổ phiếu MWG tạo hai đỉnh ở vùng giá 780 rồi hiện nay đang 70 cũng bay hơn 10% rồi sớm muộn sẽ tiến về 60 thôi còn phá 60 đi về nơi xa lắm mà chúng ta biết là cái tồn kho của các doanh nghiệp ở Mỹ rất là cao sớm muộn đến sẽ ảnh hưởng các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam cá nhân tôi đánh giá là quý 2 MWG đã bắt đầu ờ, tăng trưởng chậm lại rồi chúng ta biết đấy doanh thu và lợi nhuận của tháng 5 đã bắt đầu chậm lại đến quý 3 khả năng là sụt giảm và quý 4 sụt giảm tức là MWG sẽ lặp lại nhóm cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng của thời gian tới do vậy chúng ta hết sức tránh đặc biệt tránh cổ phiếu này nhé đối với cổ phiếu PNG này cũng thuộc nhóm bán lẻ cá nhân tôi đánh giá PNG thì ở vùng giá 130 này thì cũng là định giá cao rồi và đang có những dấu hiệu tạo đỉnh. Do vậy chúng ta hết sức cẩn thận. Cổ phiếu Novaland này. Đấy, Novaland thì đang bắt đầu có dấu hiệu phá phá cái khu tích lũy các bạn nhá. Nếu mà Novaland này mà phá qua 75 thì hết sức cẩn thận nha. Giá đang 744 phá sâu qua 75 này thì hoàn toàn có thể đi về nơi rất xa luôn. Cổ phiếu này chúng ta phải tránh nhá, tuyệt đối tránh nhá. Trong cái nêm đảo chiều này. Nếu mà phá sâu qua cái khu vực 75 này Novaland hoàn toàn có thể tìm về 60 thậm chí năm mấy. Chúng ta hết sức tránh. Bộ đôi nhà VIX này thì có VHM này. Đấy. VHM cá nhân tôi kỳ vọng nó có thể xuống vùng giá 5x Hiện nay đang 61 rồi Đấy, hoàn toàn có thể xuống về 55 xa hơn là 45 tôi rất thích khi nó xuống dưới 50 thì đấy là sẽ là cơ hội rất tốt để mua cổ phiếu VIX này VIX thì chúng ta biết game IPO xe điện là thất bại rồi năm nay không IPO rồi do vậy sẽ không có nhiều động lực cho cổ phiếu VIX này nữa cá nhân tôi đánh giá cổ phiếu VIX này tiếp tục bò tùng xẻo thôi đấy, mốc 83 không giữ được bây giờ sẽ tiếp tục hướng đến các mốc tiếp theo hiện ờ, trước mắt sẽ là 71 phá qua 71 sẽ hướng về 60 do vậy vít chúng ta cũng phải tránh Vietcombank này cá nhân tôi nghĩ là ngân hàng phục hồi nhưng Vietcombank sẽ không phục hồi nhiều đấy Vietcombank hiện nay đang hỗ trợ vùng bá 73 này tôi nghĩ vùng giá 73 này không phá đâu nhiều khả năng Vietcombank sẽ phục hồi trở lại đấy vùng giá 83 nhưng cá nhân tôi nghĩ là Vietcombank phục hồi ít nhất trong dòng ngân hàng bởi cổ phiếu Vietcombank xuống ít mà trường hợp rủi có cái gì xấu Vietcombank mà phá 73 này nó sẽ đi về nơi rất xa Do vậy chúng ta cũng tránh ra không nên giao dịch những cổ phiếu đang định giá cao hoặc là chưa được chiết khấu giá theo thị trường. Mặc dù nó là những cổ phiếu đầu ngành tốt tốt thì tốt thật nhưng tốt ở giá nào cơ? Hoặc là nhóm cổ phiếu ví dụ như nhóm cổ phiếu uh, uh, thủy sản này, nhóm cổ phiếu tốt ví dụ như Vĩnh Hoàn. Tốt thì rất tốt nhưng mà cá nhân tôi đánh giá là nó đã tạo đỉnh rồi. Bởi vì tốt thì các tổ chức mới chốt lời được, nhà đầu tư bu vào. Đấy, Vĩnh Hoàn nhiều khả năng có thể phục hồi trở lại trên 100 trước khi tiếp tục lao dốc xuống nó sẽ tạo mô hình vai đầu vai thôi Đấy. chúng ta có thể nhìn thấy vùng phân phối rất rõ ở vùng giá trên 110 này do vậy cổ phiếu này ít cũng phải rơi về phía khu vực phía dưới này đầu 6 đầu 7 chứ hiện nay đứng ở đầu 9 vẫn là cao chúng ta cũng không nên tham chiến ở chỗ đó rủi ro cao lợi nhuận thấp hoặc như những cổ phiếu như là nhóm ờ, thủy sản chẳng hạn dần May chẳng hạn tốt thì rất là tốt đấy nhưng mà mỗi tội là định giá nó không còn rẻ hoặc không còn hấp dẫn đấy chúng ta nhìn rõ cổ phiếu dệt may này giảm rất là mạnh luôn cổ phiếu xuất nhập khẩu Bình Thạnh này từ lúc tạo đỉnh 97 nhằng phát là rơi về 48 chia đôi giá luôn <coughs> một khi cổ phiếu tạo đỉnh nó như vậy hết sức lưu ý hoặc là như cổ phiếu TNG này <coughs> Đấy, đỉnh 38 không hy vọng nữa đâu Tôi nghĩ là nếu bạn nào cầm TNG khi giá phục hồi trở lại 3 334 thì bán đi thôi. Chứ nhóm cổ phiếu dần may này về cuối năm sẽ không được hưởng lợi nữa. Nhiều khả năng sẽ lại xấu luôn ạ. Chứ không những là không được hưởng lợi đâu. Vì khi mà người dân thắt chặt chi tiêu thì đơn hàng nó sẽ ít dần đi. Chứ nó không ồ ạt giống như cái giai đoạn vừa Covid xong nữa. À, có một số bạn hỏi tôi ví dụ như là SHB thì tôi nghĩ là SHB đang tích lũy khá là tốt ở khu vực 13 này. Nên bán thì tôi nghĩ các bạn không nên bán đâu. Trước mắt các bạn có thể kỳ vọng nó tăng trở lại 15 năm, xa hơn là 18, 17, 18. Nếu nó phục hồi trở lại 17, 18 thì bạn nên bán. Còn 15 năm thì bạn có thể xem xét có thể cơ cấu. Chứ còn đối với những cổ phiếu ở cái vùng giá chiết khấu hiện tại 12, 13 này thì không nên bán. Mà đáy thị trường rồi các bạn bán thì bán đi đâu? đấy là vấn đề còn đổi từ má nọ sang má kia thì tôi nghĩ cùng dòng banh nó giống nhau thôi không hơn gì nhau đâu <clears throat> ok đó là toàn bộ cái ờ, phân tích nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần ờ, đầu tiên của tháng 7 chúng ta rất hy vọng tháng 7 sẽ một tuần ờ, tháng tăng giá của thị trường nó sẽ một tháng rực rỡ và tuần đầu tiên đầu xuôi đuôi lọt hy vọng tuần đầu tiên sẽ một tuần tăng giá mạnh của thị trường à, chúng ta lưu ý nhé Cá nhân tôi thì đánh giá bốn nhóm cổ phiếu banh, thép, chứng khoán và bất động sản sẽ luôn xa chiến, luôn phiên nhau kéo thị trường tăng giá trong 2 tháng 7 và 8. Tôi thì vẫn tin tưởng vào xu hướng thị trường sẽ phục hồi tăng giá trở lại vào tháng 7 và tháng 8 và đích đến thị trường vẫn là vùng giá à, 1350.400. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.